Dù khổ đến đâu Tính tâm, nguyện tâm của chúng ta mãi mãi không thoái chuyển Đây là gì? Đây gọi là tin sâu nguyện thiết à, Trong này có một điều kiện rất quan trọng Nghĩa là tuyệt đối không để hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng Điều kiện này vô cùng quan trọng Nếu bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng Chắc chắn thất bại À, quả thật danh ừ. văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần cần phải buông bỏ à. thâm nhập một môn à, phải làm gương để người đời sau noi theo cho người trong thời đại này thấy đẳng là bình đẳng ví dụ chúng ta niệm ừ. phật niệm a di đà phật À, niệm trước là A-di-đà Phật Niệm sau cũng là A-di-đà Phật Nhưng có khi dừng lại quên mất Quên mấy tiếng à, Khi nhớ lại cũng niệm A-di-đà Phật A-di-đà Phật Vẫn là A-di-đà Phật Đây gọi là đẳng à, Nhưng không nhất định là nó có khoảng cách À, khi có khoảng cách nó vẫn là một sự việc à, đây gọi là bình đẳng à, chúng ta niệm phật a di đà ở giữa là nghĩ việc khác như vậy là bị gián đoạn đây không phải là vô gián bởi vậy ý niệm của phàm phu chúng ta vô cùng phức tạp Tu pháp môn gì đều không dễ thành tựu Không dễ thành tựu Nguyên nhân thật sự là gì? Chính là đẳng vô gián duyên có vấn đề à, Chúng ta gọi là tạp niệm quá nhiều Vọng tưởng quá nhiều à, Đây chính là đẳng vô gián duyên Duyên này không còn Tuy có sở duyên duyên Vẫn không thể thành tựu À, nhưng chúng ta niệm phật vì sao học nhiều năm như vậy vẫn không đạt được niệm phật tam muội à, không phải chính là vọng tưởng tạp niệm quá nhiều ư trong lúc niệm phật xen vọng tưởng vào như vậy thì đẳng không còn nữa Tuy có vô dáng nhưng không có đẳng Niệm trước và niệm sau không phải cùng một niệm Ở giữa xen tạp niệm vào Nên chữ này là chữ mấu chốt Niệm niệm đều là A-di-đà Phật Không có tạp niệm xen vào trong đó đây gọi là đẳng vô gián duyên Ân Quang Đại Sư dạy chúng ta ba điều rõ ràng Hy vọng chúng ta thật sự có thể Niệm niệm đều có đẳng vô gián duyên Dụng ý là như vậy Phật hiệu sanh ra từ tâm Niệm ra từ miệng Niệm một cách rõ ràng Tai nghe vào Cũng nghe một cách rõ ràng Câu Phật hiệu này là câu thứ mấy Ghi nhớ rõ ràng Phương pháp của Ngài chỉ nhớ từ một đến 10 À, đến 10 1 đến 10 nhớ bằng cách đó à, Không nên nhớ số lượng Cũng không cần dùng chuỗi Dùng chuỗi sẽ phân tâm Nói cũng rất có lý Suốt đời Ngài đều công phu này Dùng rất hiệu quả à, Dạy người khác Người khác học Ngài phương pháp này Công phu cũng rất tiến bộ à, Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm Rất nhiều người biết ông ta Trước đó ông niệm Phật mãi Mà không có tiến bộ dạ. Tạp niệm quá nhiều Sau đó xem được đoạn này Trong ấn quang Đại sư Văn Sao Ông bắt đầu luyện tập Luyện rất có hiệu quả Ông tu theo phương pháp này 4 tháng Mới nói điều này với tôi à, Đích thực có hiệu quả à, Ở chỗ chúng tôi cũng có mấy đồng tu Tu theo pháp môn này Quả nhiên có hiệu quả Rất tốt à, Phải duy trì hiệu quả này phương pháp có hiệu quả nhất chính là phải buông bỏ vạn duyên duyên suy nghĩ của chúng ta quá nhiều à, có nhiều điều vướng bận không buông bỏ được nhất định vẫn khởi tạp niệm à, không thể không buông bỏ công việc phải làm sao khi làm việc cứ siêng năng làm buông bỏ việc niệm phật khi niệm phật nên tinh tấn niệm như vậy là đúng à, khi làm việc nghĩ đến niệm phật còn khi niệm phật lại nghĩ đến công việc như vậy công việc cũng làm không tốt mà niệm phật cũng niệm không đến đâu cả hai đều không có kết quả như vậy là sai à, chúng ta không thể không biết điều này Câu kinh văn bên dưới Nên biết người này không phải tiểu thừa Người niệm Phật không phải tiểu thừa Tịnh Tông không phải tiểu thừa Người này Tức người nhất tâm niệm Phật Như nói ở trên à, Chuyên tu chuyên niệm Thế gian nhiều người cho rằng niệm Phật là tự độ Thậm chí khinh thị Tức là chưa hiểu được ý Phật à, Người thế gian Rất nhiều người ngộ nhận điều này Khi chúng tôi còn trẻ Khi mới học Phật cũng như vậy cho rằng niệm phật là gì đại khái là đức phật từ bi những bà phụ không có tri thức dùng phương pháp này để an ủi họ nghĩ thế là sai hoàn toàn thế gian quả thật rất nhiều người chăm biếm à, Niệm Phật là tự ừ. an ủi mình à, Quả thật là rất khinh mạng à, Những người này chúng ta biết Bao gồm bản thân chúng ta Chưa hiểu ý Phật Không hiểu được nghĩa chân thật của Pháp Phật nói Trong bài kệ khai kinh Đầu quyển kinh Quý vị đã đọc bốn câu kệ này nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai chúng ta quá thiếu thận trọng quả thật là không hiểu nghĩa chân thật của như lai hiểu sai nghĩa chân thật của như lai lại còn tự cho rằng thông minh pháp thật vậy võ tắc thiên đã viết bài kệ khai kinh này quá hay Vô thượng thầm tâm vi diệu pháp Bá thiên vạn kiếp nàng tao ngộ Ngã kim kiến văn Đắc thọ trì Nguyện giải nhân lai chân thật nghĩa à, Ngày nay chúng ta thật sự được thấy, được nghe nhưng không hiểu nghĩa chân thật của như lai quý vị nói đáng thương biết bao từ kim khẩu của đức thế tôn tuyên thuyết người như vậy không phải tiểu thừa đây là đức thế tôn nói cho nên ngày nay trong hoàn cảnh hiện tại có thể nói phổ biến đều không học thánh hiền đều xa rời kinh giáo à, 纵然接接触到了。 Mặc dù tiếp xúc nhưng mang tâm ngộ nhận, hoài nghi. Mê mờ rất sâu, không thể tiếp thu. À, Thậm chí còn phê phán. thế nên trước mắt truyền thừa giáo huấn của thánh hiền và kinh giáo của phật bồ tát đích thực là vấn đề nghiêm trọng à, tìm không ra người truyền thừa À, Bây giờ hồi tưởng lại Tìm không có người truyền thừa Chúng ta ừ. đều có trách nhiệm Bản thân chúng ta không làm tốt Không làm gương tốt Quan trọng nhất trong truyền thừa Chính là nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu sau đó lập thành tích cho người khác thấy mọi người sẽ không hoài nghi à, hiện nay nói 10 năm học tập một bộ kinh một pháp môn đều tìm không thấy à, tam tông đại thừa bất luận là tông nào Quý vị y theo phương pháp lý luận của nó để tu học Mười năm không thay đổi Chắc chắn có thành tựu à, Trong này có một điều kiện rất quan trọng Nghĩa là tuyệt đối không để hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng Điều kiện này vô cùng quan trọng Nếu bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng Chắc chắn thất bại À, quả thật danh ừ. văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần cần phải buông bỏ à, thâm ừ. nhập một môn à, phải làm gương để người đời sau noi theo cho người trong thời đại này ừ. thấy nên đối với kinh này nên sanh tưởng đạo sư Trong nhà Phật, đạo sư là Phật. Phật là đạo sư của chúng ta. À, bộ kinh này chính là đạo sư của chúng ta. Chúng ta học bộ kinh này chính là học theo Đức Phật là học theo Phật A-di-đà, không có gì khác. À, Phật A-di-đà ở đâu? Ở trong bộ kinh này. Đức Như Lai ở đâu? Dạ, Cũng ở trong bộ kinh này. À, bộ kinh này chính là Đức Thế Tôn, là Phật Di Đà. phải sanh khởi tâm này cung kính y theo kinh giáo phát tâm bồ đề nhất hướng duy niệm chân thành cung kính tổ sư ấn quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích À? Chúng ta phải có tâm thành kính viên mãn Y giáo phụng hành à, Dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề Chúng ta áp dụng giáo huấn của Đại sư Ngẫu Ích Toàn tâm, toàn ý à, Hoặc là nói nhất tâm, nhất ý ngay trong đời này chỉ có con đường này thế giới tây phương cực lạc một hướng dạ. một phương hướng dạ, một mục tiêu thế giới cực lạc à, dạ, một nguyện vọng thần cận phật a di đà Nhất hướng duy niệm Thế Tôn lại nói Phàm muốn khiến cho vô lượng chúng sanh mau chứng mà không thoái chuyển Và muốn thấy cõi Phật của thế giới cực lạc rộng lớn trang nghiêm thù thắng Nguyện theo Phật học cũng tự nhiếp thọ cõi Phật Như cực lạc rộng lớn thù thắng độ tất cả các căn rộng nhiếp vạn loài lấy công đức viên mãn làm khởi tâm tinh tấn nghe và thọ trì pháp môn này đây là khuyến khích chúng ta quả là khó được Đầu tiên là nguyện thứ nhất trong tứ hoàng thệ nguyện Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Cần phải có tâm này à, Muốn khiến tất cả chúng sanh mau chứng quả mà không thoái chuyển à, Đây là điều một số người không làm được Quý vị học Kinh Vô Lượng Thọ thật sự phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm thì quý vị sẽ làm được à, làm được thì người khác mới tin người khác sẽ tiếp nhận Di Đà lúc ở nơi nhân địa phát tâm rằng Giả như cúng dường hàng sa vị thánh Không bằng kiên định dõng mãnh cầu chánh giác Đây là khuyến khích chúng ta Cúng dường hàng sa vị thánh là tu phước Cầu phước quả báo ở nhân thiên không ra à. khỏi luân hồi lục đạo không bằng kiên định dõng mãnh cầu chánh giác à, kiên định tính tâm dõng mãnh tinh tấn cầu chánh giác à. cầu chánh giác trước tiên nên cầu chánh pháp không có chánh pháp làm gì có chánh giác À, Thế nào là chánh pháp? Không nên tự sanh tâm xỉn ngụy. Xỉm ngụy bên dưới giải thích Chúng ta xem bên dưới Thoái là thoái chuyển Khuất là công Người bây giờ gọi là đường ngoằn ngoèo Sĩ ngụy là hư ngụy Đây là chướng ngại Chướng ngại trên con đường đạo Bồ Đề Chúng ta phải có trí tuệ, phải nhận thức à, Phải biết tránh Điều đầu tiên là chắc chắn không thoái chuyển Điều thứ hai là không đi đường vòng Thứ ba không được hư ngụy À, tâm Bồ Đề là chân thành Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Đây là tâm Bồ Đề Bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh Đối với người phát tâm Bồ Đề mà nói Tất cả đều là tăng thượng duyên à, Đều giúp bản thân nâng cao hơn Giúp bản thân tinh tấn hơn Là việc tốt, không phải việc xấu Bản thân phải nhận thức được như vậy à, Một số người Thuận cảnh thiện duyên dễ sanh tham luyến à, tham luyến liền thoái chuyển sẽ đi đường vòng sẽ hư ngụy à, nghịch cảnh hiện tiền ác duyên hiện tiền liền sanh oán hận cũng thoái chuyển à, thậm chí còn sanh tâm báo phục à, không biết tất cả chúng sanh tất cả mọi cảnh duyên đều là phật bồ tát đang giúp chúng ta bản thân chúng ta phải giác ngộ nghịch cảnh ác duyên không sanh sân nhuế vĩnh viễn dùng tâm bình đẳng bình là bình đẳng thường là vĩnh hằng à, nói cách khác chính là dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác à, thể của thanh tịnh bình đẳng giác chính là chân thành con người không có chân thành đầu ra thanh tịnh bình đẳng giác đối đại với tất cả mọi người bên ngoài bằng một tấm lòng từ bi sự bi là gì là lòng thương yêu chân thành lòng yêu thương thanh tịnh lòng yêu thương bình đẳng lòng yêu thương chánh giác áp dụng trong đối nhân tiếp phật người tốt đối với tôi từ bi đối với tôi không tốt cũng từ bi đối với người hủy bán hãm hại tôi vẫn là từ bi tuyệt đối không giảm sút Thấy họ có khó khăn Vẫn nhiệt tình đưa tay ra giúp đỡ Không phải nói người này hãm hại tôi Tôi mặc kệ họ Như vậy là sai Đó không phải là Bồ Tát à, Chúng ta phải làm được như thế À, Đây đều là những lời dạy trong kinh điển Nếu chúng ta có thể y giáo phụng hành Như vậy là đúng à, Bên dưới nói Thiết nhập đại hỏa Thiết là giả thiết à, Giả sử nhân vì cầu Pháp Thân vào lửa lớn Cũng không nên nghi hối Giống như lúc Di Đà ở nơi nhân địa Mặc dù thân vào trong các điều khổ Nguyện tâm như vậy vẫn mãi không thoái chuyển à, Trước sau đều tin sâu nguyện thiết chúng ta ngày nay hình như cũng gặp trường hợp này à, rất nhiều đồng tu đại chúng trong xã hội trong lòng lo lắng không yên thiên tai quá nhiều đích thực không phải là hiện tượng lành à, từ tháng ba năm nay toàn cầu thiên tai nghiêm trọng tháng này nhiều hơn tháng trước lần sau nghiêm trọng hơn lần trước à, tôi dự đoán tháng tám sẽ vượt quá hai trăm lần quả thật là đã vượt quá tháng chín sẽ càng nhiều Ừ, mỗi tháng mỗi nhiều hơn đây là hiện tượng không hay chúng ta phải làm sao phật a di đà đã làm gương cho chúng ta dù khổ đến đâu tính tâm nguyện tâm của chúng ta mãi mãi không thoái chuyển đây là gì đây gọi là tin sâu nguyện thiết Thiên tai ập đến không kinh không sợ à, Tôi thường nói Thiên tai giáng xuống Hầu như 80% số người là bị chết khiếp Những ai được lưu lại Giống như không có chuyện gì xảy ra Không quan tâm Người như vậy sẽ tồn tại à, Thiên tai thảm họa gì Họ cũng không quan tâm có thể chịu được à, không để ý đến họ sẽ dễ dàng vượt qua à, tuyệt đối đừng sợ hãi nhất tâm niệm phật niệm phật phải thâm tính câu phật hiệu này có thể tiêu tất cả tội nghiệp à, đừng dùng các phương pháp khác chỉ một câu danh hiệu này quý vị phải tin À, Bắt đầu từ ngày hôm nay Chúng ta niệm niệm không rời Phật hiệu Thời gian một năm đủ để vượt qua à, Không ở trong cộng nghiệp tự nhiên được lưu lại Nếu trong cộng nghiệp sẽ vãng sanh về cõi cực lạc Ý niệm chúng ta vừa khởi Phật liền tiếp dẫn à, Công đức của chúng ta đã viên mãn